Rồi, bây giờ Giang sẽ chia sẻ cho mọi người cái công cụ SEO thần thánh mà Giang hồi nãy Giang nói á. Thì mình sẽ truy cập vào cái nút gin dot SEO ha. Thì bước đầu tiên là mình truy cập vào nó, mình kích hoạt nó lên và tìm hiểu cách sử dụng. Bấm vào tại đây. Thì à, Giang sẽ gửi cho mọi người cái tài liệu này. Sau cái buổi chia sẻ này thì Giang sẽ chia sẻ cho mọi người cái tài liệu này luôn để mọi người sử dụng luôn ha. Rồi. Yesel sẽ giúp cho website của bạn đánh giá được từng bài viết có chuẩn SEO hay chưa nè, đẩy nó sẽ đẩy thứ hạng từ khóa lên công cụ tìm kiếm của Google nha đây là một công cụ rất là tuyệt vời để làm SEO rồi vô cái phần uh, sau đó mình cài dot SEO lên dot SEO nằm ở dưới cùng nè kích hoạt dot SEO lên rồi mình bấm vào lập ha mình bấm vào phần tính năng mình tìm hiểu mình cho bật hết trơn nha mọi người rồi bật nè phân tích sale nè rồi phân tích khả năng dễ đọc nội dung quan trọng gì đó rồi à, độ điểm liên kết rồi à, insight thì nó dùng cho bản premium có phí ha link à, subscription thì bạn có phí ha sơ đồ trang S SML thì nó dùng cho mình bản miễn phí nè danh mục thanh quản trị nè đó rồi lưu thay đổi rồi webmaster tool ha thì bây giờ mọi người à, mình có dùng search console rồi đó mọi người click vào cái phần search console nè rồi bây giờ mình copy cái phần này copy phần này mình dán vô đây mình bấm lưu thay đổi rồi nó xác nhận rồi nè mọi người nó xác nhận từ uh, search console của google rồi đó webmaster tool rồi những cái cái khác thì mọi người uh, coi hướng dẫn cái pin này đi xác nhận luôn nhưng nó kêu là phải tạo tài khoản này của Microsoft ha, của Bing nè Microsoft thì công cụ tìm kiếm của nó là Bing Bing.com thì à, Giang thì chỉ sử dụng Google thì mình sử dụng Google thôi còn nếu thích những cái công cụ khác các bạn có thể bán cho những khách hàng nước ngoài thì mọi người dùng Baidu ha ai có tài khoản Baidu á, thì cứ click vô và bỏ nó sẽ click nó sẽ nhảy qua cái phần Baidu Webmaster Tool luôn tại vì Giang không có dùng Baidu ha rồi rồi tiếp tục mạng xã hội hiển thị tìm kiếm lít vô phần sale mình lít vô cái phần tổng quan ha rồi mọi người nghiên cứu từng thư mục này ha thư mục tổng quan này như thế nào tìm kiếm tìm hiểu từng cái từng cái mình cứ uh, quan trọng là mình tìm hiểu trước Giang chỉ cho mọi người công cụ đó tại vì đây là rất nhiều công cụ không thể là chia sẻ một lúc là cho mọi người thì tìm hiểu được từng công cụ nhưng quan trọng mọi người tự tìm hiểu đây nó có bản tiếng Việt hết rất là dễ tìm hiểu nha mọi người rồi có vấn đề nào không hiểu thì cứ nhắn lên nha nhưng mà quan trọng là mình phải tự tìm hiểu chứ mà cái gì mình cũng hỏi không thì nó cũng không được rồi rồi tên tổ chức ha nhân sẽ nhập lại chức Terra Share Center rồi chọn cái logo tổ chức rồi tải cái logo lên rồi bấm lưu thay đổi rồi mạng xã hội mọi người nhập mạng xã hội vô ha mạng xã hội thì nó có những cái mà đường dẫn mạng xã hội á mọi người dán vô giang sẽ dán một số mạng xã hội mà giang có ha dán vô tất cả luôn nha mọi người rồi những mạng xã hội khác cứ dán lần lượt vô nha mọi người ơi dán vô luôn dán vô tất cả luôn rồi bấm lưu thay đổi lại rồi bây giờ mình quay lại cái phần login mình kích hoạt luôn những cái login mà hồi nãy mình cài mình chưa kích hoạt đó thì giống như mọi người à, những cái login đó gian khi mọi người cài nếu mình có thời gian thì mình kích hoạt luôn còn có thời gian cứ để đó không sao kích hoạt cũng được giống như hút boss nè rồi à, pop marker nè rồi um, cái điều quan trọng mà khi mình làm uh, website á là mình sẽ phải viết bài thường xuyên như website và website á, nó là content content nó là linh hồn website gọi là à, bạn mình phải dành thời gian viết bài thường xuyên nè hoặc là mình thuê mình thuê người viết một bài chừng mấy chục ngàn gì đó rồi đó hoặc là nếu bạn không không đủ tài chính bạn thuê thì bạn tự viết viết bài không được ăn cắp bài của người khác ha mình tự mình viết ha rồi à, bạn có thể thuê người nè khi viết bài bạn phải nghiên cứu từ khóa có nghĩa là mình phải nghiên cứu từ khóa trước khi mình viết bài là mình muốn nói về chủ đề gì và trong chủ đề đó phải có những cái từ khóa của mình thì bạn sẽ dùng keyword tool.io mà mọi người nghiên cứu về từ khóa ha. lần trước Giang cũng có chia sẻ ở những cái bài trước thì Giang cũng có nói về keyword tool trong cái buổi ờ, chia sẻ về YouTube á rồi mọi người nghiên cứu về cái cái cái tool này sử dụng ha thì à, trong cái phần content thì nó có cái thuật ngữ của những người làm sale á thì content e king có nghĩa là nội dung á nội dung là vua và đừng quên nhúng video trên youtube và website nha mọi người phải nhúng video youtube website thì video trong thời đại 4.0 này á thì à, bạn cần phải xây dựng cho mình một cái kênh video youtube rồi nhúng tất cả video mà mình về bài viết sao cho nó phù hợp nè cái bay mà sản phẩm á mọi người nên nhúng cái video về nhúng phải nhúng một cái về giống như Giang làm nhưng phải nhúng vô một cái về website của, của Giang rồi video phải truyền tải thông tin trực quan và nhanh nè mỗi video bạn sản xuất nên từ 5 à, đến 7 phút thôi không nên để video dài quá 10 phút và YouTube là một kênh bán hàng à, tốt nhất không thể bỏ qua thời điểm này nha sau khi mọi người làm à, bài viết xong mọi người chia sẻ lên mạng xã hội và diễn đàn rất là có lợi cho SEO ha thì nó sẽ đổ backlink về cho website của mình thì Google đánh giá rất là cao tại vì những mạng xã hội á, nó uy tín á, cái lượng backlink của nó rất là tốt là những cái đường link đổ về gọi là backlink nha mọi người nó đổ về website mình gọi là backlink chất lượng của nó rất là tốt luôn thì trong quá trình đổ về mọi người nên nghiên cứu thứ nhất là youtube nè đó thứ hai là facebook facebook mọi người càng có nhiều fanpage càng tốt fanpage 100 fanpage mọi người đổ về 100 link mỗi ngày như vậy á, thì điều rất là tốt với website của các bạn nên càng nhiều fanpage càng tốt rồi tiktok tiktok thì đổ, đổ về thì nó hơi khó ha nhưng mà tìm cách đổ về được thì đổ về ha rồi medium nè medium là một trang gọi là blog cũng khá là ok nó là một cái blog xã hội được truy cập cái link đổ về của nó rất là tốt rồi instagram pinterest linkedin rồi uh, stum stum mà giang cũng có nói là blog mà sáng như nói á đây cũng là một cái mạng dạng blog xã hội rồi Vimeo Vimeo nó cũng giống như YouTube nó là một cái kênh gọi là video mọi người cũng phải đổi các link về được ha rồi mình đi tiếp và mọi người có thể trao đổi những cái link của mình mọi người có thể trao đổi cái link của mình với uh, những cái uh, trang web khác mọi người có thể tìm hiểu ha giống như những trang web nào mà mọi người quen biết những cái bạn đó có website mà nó uy tín á mọi người nên trao đổi link với họ hoặc là những bạn mới nên trao đổi link với nhau có nghĩa là bạn nhúng link của tôi trang web của tôi vào trang web bạn tôi sẽ nhúng lại đó là trao đổi link hoặc là bạn có thể thuê thuê à, đăng bài viết có nghĩa là khi những cái website mà nó uy tín nó được đánh giá cao mọi người thuê thuê họ viết bài và họ đăng lên trang của họ và đổ backlink về trang của mình thì những trang web uy tín nó đổ về nó rất là chất lượng nha mọi người hoặc là bạn nhờ nhờ người khác giới thiệu về website của mình mọi người à, giới thiệu giống như là mọi người nói à, ngày xưa website này nói gì cá nhân thì mọi người nói gì có cái anh này abc gì đó anh làm tốt trong ngành bất động sản ảnh chuyên bán về hãng căn hộ giúp cho mình này kia các kiểu rồi sau đó nó đổ bất liên về thì đây là những cái cách mà kéo khách hàng rất là hiệu quả ha rồi khi mà làm mình phải kiểm tra đánh giá kết quả thường xuyên